Chelsea đại tu lực lượng Pulisic, Ziyech và Kai Havertz sắp bị tống ra đường. Những bản hợp đồng đắt tiền như là Hakim Ziyech, Christian Pulisic và Kai Havertz được cho là có nguy cơ bị thanh lý trong cuộc cải tổ lớn tại Chelsea nhằm chấm dứt quyền lực của các cầu thủ ở sân Stamford Bridge. Mùa giải của Chelsea ngày càng trở nên tồi tệ và đội bóng của Graham Potter đã nhận thất bại thứ bảy trong 10 trận đấu gần đây trước Fulham ở trận đá bù ngoại Anh. Thất bại này đã khiến The Blues dậm chân ở khu vực giữa bảng xếp hạng và khiến huấn luyện viên Graham Potter chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, theo Telegraph Sport đưa tin, Potter vẫn nhận được sự ủng hộ tới từ chủ sở hữu mới của Chelsea và Jude Boyle. Thà thanh lý những ngôi sao kém hiệu quả của câu lạc bộ còn hơn là sa thải thuyền trưởng mới được bổ nhiệm. Ziyech, Pulisic và Havertz đều không thể thi đấu ổn định ở Stamford Bridge kể từ khi gia nhập với mức phí lớn và thời gian của những ngôi sao này ở sân Stamford Bridge có thể sẽ kết thúc sớm. Nhiều nguồn tin cũng tiết lộ rằng tiền vệ Jorginho được phép rời câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè. Trong khi Chelsea có thể lắng nghe những lời đề nghị cho đội trưởng Kase Apelikuta, Kuta. Cũng có những đồn đoán lớn xung quanh tương lai của Priri Emerick Aubameyang, trong khi Khalidou Koulibaly, người có khởi đầu rất tốt ở sân Stamford Bridge nhưng sau đó đã chứng lại, có thể sẽ trở lại ở Syria nếu nhận được lời đề nghị. Chelsea đã gặp khó khăn ở trên hàng công mùa này và đã có 4 sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bao gồm tiền đạo David Dacho Fofana và bản hợp đồng mượn Joao Felix từ Atletico Madrid. The Blues cũng đang đẩy mạnh nỗ lực cho mọi cầu thủ chạy cánh được đánh giá cao là Nori Maduki từ PSV với lời đề nghị ban đầu trị giá là 26,5 triệu bảng. Và với sự xuất hiện của Christopher Nkunku vào mùa hè, các tiền đạo hiện tại của Chelsea phải đối mặt với tương lai vô cùng bấp bênh. Sau khi gây ấn tượng trong màu áo của đội tuyển Morocco tại World Cup 2022, Ziyech, người đã tiêu tốn 38 triệu bảng của Chelsea, đã được liên hệ rời khỏi sân Stamford Bridge trong tháng 1. Tuy nhiên thì với danh sách chấn thương ngày càng dài ở Stamford Bridge, câu lạc bộ đã phải giữ chân cựu cầu thủ Ajax cho đến bây giờ. Còn Pulisic Người đã tiêu tốn 58 triệu bảng của The Blues cũng đã được liên hệ với việc ra đi vào tháng 1. Nhưng tiền đạo người Mỹ thuộc danh sách chấn thương hiện tại của Chelsea. Chính vì điều này đã khiến một vụ chuyển nhượng khó có thể diễn ra trong ngắn hạn. Trong khi đó thì Havertz đã khiến người hâm mộ tức giận sau thất bại của Chelsea trước Fulham bằng cách đưa ra lời kêu gọi đoàn kết trên Instagram. Bài đăng của ngôi sao người Đức có mục đích tốt, như bình luận tràn ngập kêu gọi cầu thủ này nên cải thiện phong độ hoặc là rời câu lạc bộ. Havertz mới ghi được 4 bàn sau 17 lần ra sân ở Premier League cho The Blues mùa này. Nếu tính xa hơn, kể từ khi chuyển từ Leverkusen sang Chelsea với giá 90 triệu bảng, anh mới ghi được có 16 bàn sau 73 lần ra sân ở đấu trường cao nhất xứ sương mù. Đại gia Ả Rập Saudi sẵn sàng chi cho Messi nhiều hơn cả Ronaldo. Sau khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Ả Rập Saudi, Gần đây đã có những cuộc đàm phán về tương lai của Lionel Messi khi mà đại gia Al Hilal đã sẵn sàng chi đậm hơn những gì mà Anas trả cho siêu sao người Bồ Đào Nha để thuyết phục nhà vô địch World Cup 2022. Barcelona là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến việc đảm bảo sự phục vụ của Messi, người có hợp đồng hiện tại với Paris Saint-Germain cho đến cuối mùa giải. Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo đưa tin, Al Hilal cũng đã tham gia cuộc đua giành Messi Mặc dù việc gia hạn của siêu sao người Argentina ở Paris Saint-Germain có vẻ như đã hoàn tất. Al Hilal cũng là đại gia của bóng đá Ả Rập Saudi và được coi là đối thủ chính của Anas. Câu lạc bộ đã ký hợp đồng với Ronaldo, rất muốn đưa Messi đến Ả Rập Saudi. Họ sẵn sàng trải thảm đỏ cùng với mức hậu đãi siêu khủng để thuyết phục cựu siêu sao Barcelona bằng cách đề nghị mức lương khổng lồ lên đến là 300 triệu đô la mỗi năm. Đó sẽ là một lời đề nghị khó cưỡng và sẽ biến Messi trở thành vận động viên được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá. Al Hilal hiểu rằng lúc này đang có một mối quan hệ rất tốt giữa Messi và Ả Rập Saudi. Với việc cầu thủ người Argentina hiện đang là đại sứ du lịch của quốc gia Tây Á này. Al Hilal đang tìm cách đưa mối quan hệ này sang giai đoạn tiếp theo bằng cách là đưa Messi vào đội hình của mình vào mùa hè này. Kế hoạch ký hợp đồng với cầu thủ 35 tuổi của họ là một phần trong kế hoạch thậm chí còn lớn hơn để quảng bá giải đấu của Ả Rập Saudi và biến đây trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Tuy nhiên, Al Hilal có thể sẽ phải đối mặt với một số rào cản trong việc theo đuổi Messi. Đầu tiên, cầu thủ này có vẻ hài lòng với cuộc sống của mình tại Paris Saint-Germain và ban huấn luyện của đội chủ sân công viên các hoàng tử đã thực hiện các bước ban đầu để thuyết phục tiền đạo này trở lại thủ đô nước Pháp. Trên thực tế thì Paris Saint-Germain rất tự tin về việc Messi sẽ chấp nhận gia hạn hợp đồng vì họ đã đưa ra một số khoản tiền thưởng bổ sung ở trong thỏa thuận mới có thể kéo dài cho đến năm 2025. Bản thân cầu thủ này có thể chọn ở lại Paris để tiếp tục thi đấu đỉnh cao. World Cup 2022 vừa khép lại, đủ để cho thấy rằng Messi có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao ít nhất là thêm vài năm nữa. Và với suy nghĩ đó, việc chuyển đến Ả Rập Saudi vào mùa hè này có thể sẽ là hơi phi thực tế ở lúc này. Đội hình kết hợp giữa MU và Man City Quỷ đỏ lép vế hoàn toàn Đội hình kết hợp trận đưa bài thành Manchester giữa MU và Man City chứng kiến sự lép vế hoàn toàn của chủ nhà khi chỉ có 4 cái tên góp mặt. Trong khung gỗ, Anderson Moraes của Man City là người được chọn thay vì David Diga. Không nghi ngờ gì về khả năng của thủ thành người Brazil bởi vì anh là chốt trận số 1 của Man Xanh. Ngoài ra, khả năng chơi chân của Anderson cũng vô cùng tuyệt vời. Tất nhiên là không thể phủ nhận De Dega thời gian qua luôn thi đấu xuất sắc. Nhưng sự ổn định của thủ thành người Tây Ban Nha cũng khiến anh bị lép vế so với đồng nghiệp bên phía đối diện. Ở hàng thủ thì bốn cầu thủ được nêu tên gồm lúc sau Kiranker, Rafael Varane và John Stones. Đây là khu vực quân số giữa MU và Man City cân bằng khi mỗi bên góp hai đại diện. Sao đang thi đấu rất ấn tượng ở trong chuỗi trận thăng hoa của Man United thời gian qua khi đã thể hiện xuất sắc trong cả vai trò hậu vệ cánh trái cũng như là trung vệ lệch. Ở bên cánh phải thì Walker cho dù chưa có phong độ tốt nhất sau World Cup nhưng anh vẫn là sự lựa chọn khả dĩ nhất trong số các cầu thủ mà cả hai đội đang sở hữu. Ở vị trí trung vệ, Varane tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi chính anh chứ không phải là đội trưởng Harry Maguire hay là tân binh Lisandro Martinin là thủ lĩnh hàng thủ của Man United. Trong khi đó, John Stones đã cho thấy được sự ổn định của mình trong bối cảnh mà Ruben Dias đánh mất phong độ sau những chấn thương liên tục thời gian vừa qua. Dịch lên hàng tiền vệ, Man United chỉ đóng góp duy nhất có một cái tên là Casemiro, người sẽ sát cánh cùng với Kevin De Bruyne ở phía Man City. Đây được xem là sự kết hợp tuyệt vời giữa một chuyên gia thu hồi bóng và một nhà trưởng. Hai cầu thủ có thể coi là xuất sắc nhất ở vị trí của mình thời điểm hiện tại. Hai tiền vệ cánh sẽ là những ngôi sao hàng đầu của Man City, đó là Riyad Mahrez và Jack Grealish. Mari đã ghi 4 bàn thắng và một pha kiến tạo trong 5 lần ra sân gần nhất cho Man City với siêu phẩm mới nhất giúp họ chiến thắng 4-0 trước Chelsea ở vòng 3 FA Cup. Trong khi đó thì bản hợp đồng 100 triệu bảng mang tiền Realis vẫn luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Mà điển hình đó là đường kiến tạo giúp Mari ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Chelsea. Ở trên mặt trận tấn công sẽ là sự góp sức tới từ hai tiền đạo xuất sắc của mỗi đội ở thời điểm hiện tại. Marcus Rashford là hiện thân cho chuỗi trận hồi sinh của Man United với 15 bàn thắng sau 25 lần ra sân ở mọi đấu trường chỉ nói lên một nửa câu chuyện. Bởi vì tuyển thủ người Anh ghi tới 7 bàn và 3 đường kiến tạo ở 6 trận gần nhất kể từ thời điểm trở lại sau World Cup 2022. Cái tên còn lại là Erling Haaland như là một lẽ dĩ nhiên bởi vì chân sút người Na Uy đã phá mốc 20 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu, đạt được thành tích sau 14 trận, ít hơn 7 trận so với người giữ kỷ lục trước đó là Kevin Phillips